Thư đi chợ cho nha cả nhà Rồi Thư chạy lên lấy, lấy đồ lên xe xuống nha ừ. wow. Rồi Thư đi chợ gì đem từ món từ món đi nha cả nhà Rồi, ờ, Kính chào cả nhà thân yêu Hôm nay Thư chợ về làm món gì Thịt bò nướng đúng không ừ, Thịt bò nướng Thư lấy từ cái từ cái ra Đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi ừ, Đem lại trước đi Đem lại trước xong Thư lại ừ rồi ok ừ. cái đây cái đây là bình thường ừ. rồi thịt bò này rau này đúng không tím ừ, à, tím rồi đậu bắp rau các thứ rồi chứ còn thiếu món gì không còn sót đúng không ừ, rồi sẽ lại sẽ lại cho lấy tiếp ừ, chào để coi chào gì ngon không coi cho gì anh ra coi lấy đủ đâu coi chào gì ngon không cho này ướp nướng là rất là ngon đúng không oh, bông mai đó là như con bịch bún bên kia kìa thì chưa lấy bịch bún luôn ừ. lấy bịch bún đi ừ, đúng rồi lấy bịch bún đã xong tôi lại đi tôi đem lại ừ, tôi đem lại ừ. ừ, tôi đem lại nha cả nhà oh, ok rồi. Ừ, đúng vị trí ừ, đó. chào lấy luôn ra lấy cái bọc luôn ra rau là ngon lắm đây nha rau này ướp rất là ngon ừ, ướp thịt bò rất là tuyệt vời rồi thứ ờ, bỏ lấy lên bưng lỗ rổ, rổ lên và bỏ vô bưng một rổ bưng một rổ lên bỏ ờ, bún trước rồi bỏ đậu bỏ cà hả cà lấy luôn cái cà ra lấy luôn cái cà ra ừ. Ừ, cứ, à, cứ từ từ cứ lấy luôn nguyên trái ra khỏi lấy bọc ừ, đúng đó tôi lấy cái cà rồi bỏ vô cà cắt ra nướng ngon lắm các bạn miền Nam người ta ăn cà nướng rất là ngon phải không bạn thân? Ừ, ừ, rất là ngon rồi tôi lấy ra lúc đợt hộp cô sáu vô mình có nướng nhưng mình như nướng trái mướp đúng không ờ à, nướng trái mướp ừ, cô sáu thử chứ hả ừ. ờ à, mình nướng trái mướp rất là ngon rồi tôi bỏ vô ừ, ừ. tôi bỏ vô rồi mà mình ăn nó giòn ừ, đúng rồi đó. ở đây cũng được hay sao rồi bưng xuống tôi bỏ xuống bên dưới rồi bỏ xuống bên dưới rồi đúng đó đúng, đúng rồi rồi tôi lấy cái rổ trước rồi bỏ cái khác rồi tôi đổ đồ bắp ra nè tôi lấy cái bó rau ra trước bó rau thơm ừ, món nướng các bạn ơi món nướng là ok không có phải thiếu được cái món rau thơm ừ. ừ, tôi sẽ bỏ ra à. ừ, tôi sẽ bỏ ra đúng rồi tôi sẽ bỏ ra ừ, muốn nướng không thể thiếu rau ờ, rau thơm được nhưng mà đặc biệt là món bò nó hợp với cái rau húng này cực kỳ đúng không rồi thịt bò thứ đem đều bỏ đằng đẳng chuẩn bị mình rửa không bỏ nó được thịt bò nó bỏ đằng đằng kia lúc mình sẽ rửa đó ok rất là tiền đúng không nè ừ. rồi bưng tôi lấy dọn hết cái rau, cái bao này đi rồi tôi sẽ bỏ lên đúng không ừ. nha rồi tôi bưng cái đổ lên bàn đó, thư bỏ nha gọn vô đó rồi đẩy sát vô Ồ, thư rất là giỏi đúng rồi để ngoài rồi đẩy cái rổ kia vô cho nó gọn ha rồi ờ, ok đúng không rồi thư lấy hết cái chén bát ra là thư lấy cái thao đó để mà thư rửa nha ừ. đúng rồi rửa lên đúng rồi rồi ừ. bỏ vô rồi. Ừ. tôi sẽ mở một thịt bò đó bỏ vô đàng hoàng nghe cả nhà ừ. thịt bò rất là ngon chúng ta ăn nướng là ta ăn thịt bò này chứ không thể ăn thịt bò kia được thịt bò kia dở lắm đúng không thư ừ rồi thư lấy nốt cũng quay một chút cho bà con coi ha đó thư lấy nốt ra rồi ừ, bò này là thịt bò ừ, cũng giống như hãng bò cuba cả nhà ừ, ở siêu thị rất là ngon rồi chúng ta bỏ vô ừ. đó, ăn bao nhiêu thì chúng ta mua bấy nhiêu là người ta cắt bấy nhiêu đó bò này nướng là không chê rồi bỏ vô đó. ồ muỗng tảng thịt bò rất là ngon ừ. Ừ, tôi bỏ rời ra đúng rồi thì bỏ rời ra rất là ngon ừ đúng rồi kệ nó rồi bỏ xong ừ. rồi còn mấy miếng này thư bỏ luôn và thư sẽ mở nước rửa nha rồi bỏ hết cái bọc nó vô trong bao rác ok đúng chưa ừ. thư uh, chuẩn bị vào lớp 1 thư uh, chưa rành lắm nhưng mà thư sẽ tập lần đúng không một người uh, gái Việt Nam rất là ok rồi thư sẽ mở nước nè rồi, mở nước xong là tôi sẽ rửa này rồi tôi ngồi sát kéo lại nó rửa ừ, sạch sẽ mở nước nhiều lên chút ha đó thì vậy cả nhà khá là ngon nó thịt bò lắm rồi nó tươi rói rất là ok ừ. Ừ. Ừ. đúng rồi để cho nó gọi là sạch hết đúng không bò tươi mới trong lò mới mổ ra nên người ta xuất vô siêu thị người ta bán liền cập nhật trong ngày khá là ngon thịt bò rất là tươi ừ. Vâng, ok rất là vị hiền quý rất là ngon ừ. tuyệt vời à ừ. ok dễ dạ thương được Ồ, cầm cái kẹp lên nha rồi cứ bưng bút ga tới chuẩn bị đồ nướng là phải đầy đủ hai tay chồng lên bỏ lên đó ồ đúng rồi hôm trước mình có cô sáu là nướng món đó đúng không ừ, hôm trước có cô sáu là nướng món đó đúng không đúng rồi rồi tôi để bên máy này máy này mới được để bên máy này đây để trên đây cũng được không sao hết đây này đó, Thư sẵn sàng chuẩn bị bếp ga cả đồ bếp ga gắp không có mình sẽ rửa mình sẽ rửa hết vệ sinh hết trước khi mình à, nướng ăn vệ sinh à? ừ, vệ sinh sạch sẽ ừ, đúng rồi à, nếu yêu thương Thư kênh của Minh và Rồ Bình Dương thì cho một lượt like nha cả nhà ừ, và một lượt đăng ký à, có ai nhớ tên, người nào có tên Minh Nguyễn thì thì nói với Thư nha à, đó là rồi. ba của Thư đó à, Pro và Minh Bình Dương Minh Nguyễn ha Minh Bà Rồ nữa hãy cho một lượt nha và đăng ký cho thư một lượt đồng ý không dạ yeah. Dạ. Dạ. nếu đồng ý thì, ừ. thì cho thư nhiều bình luận và nhiều chú ý nha rồi cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại chuẩn bị chúng ta sẽ chờ đến món nướng nha giờ chú đang chuẩn bị đây đúng rồi ừ. đây chuẩn bị phải rửa cái này nữa ừ. Excellent rồi thư là lấy gấp và lấy dĩa chuẩn bị gấp đồ vô mình ướp nha rồi thư lấy gấp đầu gấp gấp đầu lấy cái gấp luôn rồi rồi thư bỏ xuống bỏ xuống rồi, rồi thư gấp vô nha đúng rồi rồi rồi ngồi xuống gấp lên chuẩn lên rồi ừ, đó rồi thư gấp nha ok thư gấp vô ừ. em còn thắc mắc ừ. gì hãy là trang web nha ừ, lên trang web ờ, Thư sẽ trả lời nha rồi mua một tảng luôn gấp mua một tảng bự vô mình ướp mình nướng chút nữa là mình sẽ sắp ra đúng không ừ. ừ, ừ. À, Thư sẽ gấp bỏ vô dĩa nha cả nhà ừ, đúng rồi rồi ừ. rồi ok rồi còn một miếng nữa là ok nha rồi tôi sẽ đem cái hũ đó lại và để im đó tôi đem hũ lại và ngồi xuống mở ra để im đó để im đó rồi tôi sẽ đem cái hũ trao lại và thư sẽ ừ, sẽ mở ra đúng rồi ừ, thư mở ra ngồi xuống ngồi xuống mới được rồi rồi sư sẽ khui nha khui sẽ khui đó rồi khui xong rồi đúng không rồi bỏ dao lên bỏ dao lên rồi gọn gẽ nha ừ rồi ok rồi bây giờ thư mở ra và thư sẽ chuẩn bị sẽ đổ nha cả nhà ừ, thư mở ra à, ừ. mở chốt ừ. rồi thư mở ra và thư sẽ sẽ dùng cái này ừ, đúng rồi đơn giản thôi không có gì khó đúng không ừ. rồi tôi sẽ đổ vô nha sẽ đổ vô cả nhà đổ nước vô rồi chúng ta ướp đổ một ít vô ừ. Ừ. đổ trên rưới rưới vòng vòng thôi được rồi ok rồi ừ. tôi ướp là tôi sẽ trộn nha cả nhà tôi lấy gấp tôi sẽ trộn lên ừ. đúng rồi ừ. tôi dựng một tay trộn một tay rất là thông minh đúng rồi phải ngã ừ, ừ đúng. mới đổ lại là mất ừ, công ừ, mất công làm đúng không từ rất là thông minh đúng rồi đúng rồi rất là ngon cả nhà nghe mùi thơm dậy sống rồi đó ừ. rồi, vườn thư cầm gấp mọi thứ dễ trộn nha cả nhà nào giờ có thử ướp món chao này nướng chưa đây thư sẽ ướp muốn trao sẽ dầm cục trao nhát ra và thư sẽ ướp ừ, thư xếp lại là dầm mới được nó xếp chạy dầm ừ, đúng rồi không có xếp một phát vậy là thư dầm nè đó, đó đó đúng rồi ừ. dầm muốn trao đúng cả nhà ok rồi rất là tuyệt vời cả nhà thơm quá cả nhà nghe mùi thơm quá trời luôn đúng rồi thư lại cái hũ lại ha cứ đẩy cái hũ lại là bưng cái hũ lên bưng cái hũ hai tay đẩy vào được chứ nó không để nó đổ ra ngoài ừ. ngược lại không lại ngược lại vào được nó dặn ra đúng rồi ok ừ. Ừ. rất là ngon rất là thơm đúng không ừ. nghe mùi thơm rồi đó thơm quá trời thơm ừ. Ừ, cả nhà rồi ai nghe đều ăn thử món nướng mà có chao chưa rất là ngon món gì nướng có chao cũng rất là thơm ví dụ như vịt nè nướng chao cũng ngon rồi à, heo. bò rồi thậm chí là cá gà cũng ngon ừ. rất là ngon ừ. cả nhà là chúng ta làm thử nha nướng xong rồi nướng đậu bắp rồi các thứ rất là ngon ok cả nhà hành tiếng ra ừ. thì gọi cho Thư nha Ừ đúng rồi ok Thư bỏ lên nha Bây giờ Thư bỏ lên nha Thư bưng Thư bỏ lên Thư bỏ lên cao Wow đúng rồi Thư bưng Thư bỏ lên cao Rồi đậm luôn cái hũ trao lên bỏ luôn nha ừ. Cầm hũ trao lên bỏ luôn ừ. ừ. Rồi ok Rồi vậy trong đoạn rồi sư chọn thao này bỏ xuống bỏ thao nó xuống rồi tráng cái thao đổ nước đi wow rồi xin sẽ mở nước ra tráng cá thao nha ừ. rồi đổ đi rồi đổ xuống nha rồi sẽ bỏ xuống và đem rau lại nha bỏ xuống bỏ xuống dưới đem rau lại bỏ xuống dưới bưng rổ rau lại bưng rổ rau lại luôn nha ừ, rồi sẽ rửa nè đúng rồi sẽ bỏ vô và xả nước cho rửa này nha bỏ hết vô rồi bỏ rồi bỏ hết luôn bờ bắp vô nè ừ. Ừ. đúng rồi ừ, đúng rồi cả nhà thư rất là ngoan và giỏi biết cách làm rồi thư xả nước này thư rửa này Đó. Ừ. đúng rồi ừ, đúng rồi thư rửa rau rất là kỹ rất là ok rau và bắp là món nướng không thể quên được wow, còn thiếu một nữa tôi đem một cái cà vậy nữa một cái cà à, một cái cà thôi là nướng đủ rồi nướng hai trái nhiều quá ừ. Ừ. rồi đem một trái rồi đại đi rồi một trái cà để bỏ vô bỏ vô rửa luôn bỏ vô rửa luôn ồ trái cà rồi bỏ xuống rồi đi trà rửa trái cà đúng rồi ok <laughs> <laughs> đúng rồi tôi rửa từ cái ra cái đó là hấp dẫn rồi tôi rửa rồi tôi sẽ rớt qua rớt qua tôi đỏ hết toàn bộ nha ừ. ừ, đúng rồi, tôi rớt cái cào tôi đỏ nha, sửa lại nó ngã rồi Chắc là tại cái cà nặng quá đó Đúng rồi, để thẳng vô đây, đúng rồi, để đó là ok Đúng rồi Rồi, để chính giữa, ok, đó là thằng mình ha ừ. đúng rồi đó là tuyệt ô oh, rất hay rồi rồi thì xả nước và bỏ vô rửa lại nha ừ, đúng rồi xả nó gì xả nước gì bỏ ừ. ừ. rồi thư chuẩn bị thư sẽ sắp cà ra nha cả nhà ồ oh, thư sắp cà vô vô dĩa đẹp lắm á gọn vô ừ. Ừ. đúng rồi đúng rồi cần dĩa đẹp đẽ lắm nha cả nhà hấp dẫn quá đi thôi quá là hấp dẫn nhìn thấy không là thèm đó nha <laughs> cà này nướng rất là ngon cả nhà nướng vừa vừa ăn là ta chấm vô nước chấm rất là ngon nhiều người thích ăn chao thì sẽ chấm chao những thứ ăn nước mắm chua ngọt thì ta sẽ là chấm mắm chua ngọt còn không là nhiều người thích uh, dùng các loại uh, mắm nêm ha con văn thì chúng ta sẽ sắp theo vậy đó rất là ngon wow rất là đã hoàn thành rồi cả nhà ơi rất là ngon cả nhà nhìn hấp dẫn quá con nha ừ, nhìn ghiền quá đi cả nhà ơi thật tôi đem lên trên rồi bỏ nha bỏ lên trên bàn cho nó đẹp ừ chúng ta sẵn sàng hết nha cả nhà vào đó bông rổ là để trên cái đó ở trên đó trên trên nấm thớt nha bông rổ để trên nấm thớt rổ để trên nấm thớt ừ. ừ, ok rồi bỏ lên rồi sẽ lấy cái dĩa nha ừ. rồi sẽ bỏ xuống tôi sẽ sắp ra cả nhà coi tôi sắp nè ok tôi sắp cái cây cà đấy sắp đi sắp đầu bắp vô sắp hết vô trong dĩa à, sắp trong dĩa à, không okay dĩa không cần kéo ừ, sắp dĩa đây chút mình ấy nè xui sắp vô dĩa sắp vô luôn trong dĩa luôn ừ, đó sắp dài đấy, ừ sắp dài dài vậy đó ừ. ok đúng rồi sắp vô sắp vô là chúng ta chuẩn bị nướng thôi ừ. Ừ, đúng rồi đúng rồi rất ừ, là đạt tiêu chuẩn ừ. đúng rồi đúng rồi đậu bắp này nướng cũng rất là ngon ở nhà ai ăn cũng thấy thích lắm đậu bắp đó ừ, món ăn rất là hảo hạng ừ. đúng rồi thương sắp rất là đẹp ừ. gọn ghẽ lên đúng không ừ. rồi rau nó là thôi vỏ chính giữa nó là đẹp luôn đó cả nhà ừ. ừ. Ừ. rau chính giữa nó bỏ dọc theo vậy là ok này cả nhà đó, bỏ dọc tới đây ừ. ừ đúng rồi từ bỏ rau lên bỏ dọc vậy nè đó đúng rồi quay lại đúng không cái gói nó nhiều lên đi là ok ừ. rồi bỏ đi rồi. đúng rồi ừ. sắp đều lên hết đi hết luôn một cái luôn ừ. đúng một cái nhà không cần bước bỏ nguyên một cái ừ, không cần bước đúng là không cần bước bỏ hết lên luôn ừ. đúng rồi bỏ dồn vô giữa cho nó đẹp ừ. hấp dẫn và đúng rồi ừ, hết luôn ừ. đúng là gọn ghẽ chưa rồi lượm sạch sẽ luôn rõ lên Ồ, hấp dẫn quá cả nhà ừ. rồi sẽ bưng lên nha ừ. tôi sẽ bưng lên bưng lên bỏ trên này luôn nha đúng rồi sẽ bưng lên bỏ trên này luôn đúng rồi sẽ bỏ trên này luôn không được rồi oh, sẽ bưng lên bỏ trên này luôn nha cả nhà ừ, bỏ đến đó ok rất là đẹp ha mà ngon đi rửa đi cầm đồ nướng đi rửa nha ờ. rồi rồi đồ nướng đi, đi rửa rồi thì xả nước đi rồi, rồi cứ lấy cái bùn ngùi nha cứ lấy cái bùn ngùi thì trà ừ, cứ xả đi cứ xả nước không sao hết rồi rồi cứ ngồi xuống rồi mình sẽ làm gì không trà trước đi cứ trà đi từ từ tính trà trước đi đã ừ. rồi ok ừ. nướng lên cả nhà nướng rất là ngon nha cả nhà nướng chống dính nha chỉ cần nhẹ nhẹ tay chút là nó sẽ ok ừ, đúng rồi nướng chống dính rất là ngon ừ. rồi rồi thì lật hai bên luôn ừ. đúng rồi đồ nướng này cũng rất là ngon tiện lợi nó à, về vệ sinh hơn bếp than bếp than nó có mùi hôi khói hắt hơi là nó nghe cái mùi nó hơi khói không được ngon lắm nên ờ, mình thường hạn chế nướng ờ, than phải không thì mình phải nướng ờ, bếp ga với điện là tốt nhất ha ok nói đi rồi bà nội sẽ làm nước tương với lại chao nha ừ. Ừ, chao ừ. chao hấp dẫn cả nhà Trời ơi, chế này vô răng ờ, cái ờ. là nào la con Dạ Chào đã ướp thịt rất là ngon thấm thía Ồ, nhìn thấy hấp dẫn thơm phức ừ, ngộ ừ, Rất là thơm Và những món rau Những món uh, cà rau ừ, Cho cho vị Ế, con gà ông đây Ông đây các loại Ừ. coi gì thơ hay thế hấp dẫn quá rồi chúng ta đổ vô đi ừ. cho vô là anh ta nói là đâu nữa ừ. đừng cái, cái bình nó đó cái nồi đó ừ. rồi rồi sẽ làm à, nước cái chấm nước chấm của chúng ta để chúng ta ăn thịt nướng chao hai chén hả ừ, một chao và một uh, nước tương hai một cha một nước tương mà à, dạ. ừ. rồi như đó là chấm ok rồi dầm ra là chấm nước gì nữa là nước nước chao gì nữa là ok đủ rồi nước chao quá chứ không có nước chao thì được còn nước tương là riêng tương không không có liên quan đến chao hiểu không ừ. đúng rồi tương là tương không ừ. một chén dạ. rồi chúng ta ra đây rửa luôn đi không sao hết tương à, như các bạn ngon sẽ làm món hôn nước tương ừ. ok đây đây ừ. cái này cũng nam rồi ừ. mùi ngon mùi ngon okay. và lấy cái dĩa chúng ta sẽ bỏ bún ra cho bà nội bỏ bún ra lấy dĩa hoa cho bạn nha ừ, đúng rồi bà nội sẽ bỏ bún ra thì lấy bún cho bạn nha ừ. đúng rồi ta sẽ ăn với bún ăn kẹp với bún rất là ngon ừ. rất là ok ừ, có ai muốn yêu cầu mà muốn chấm với cái gì nữa thì thì nhớ yêu cầu nha ừ, nếu làm món gì khác lạ thì yêu cầu mình thường sẽ làm món kế tiếp trong clip sau nha ờ, ừ, nè, xào cá nè ừ. xào, cá chiên gì cũng được hết đúng rồi ok các loại đúng không ừ. các ừ. loại ớt còn vang cá xào lên cũng được ok Thôi đó là món ý cà cho các bạn nhé. không rồi thư bưng cái thư bưng bếp ga xuống này, qua bên đây rồi được rồi thư bưng bếp ga xuống dưới ở dưới okay. ừ. từ từ rồi bỏ xuống dưới bỏ dưới để mình nướng bỏ chính giữa đây nè đúng rồi cho mình nướng nha rồi thầy quân cái dĩ lại quân cái dĩ nướng dĩ nướng lại chồng lại nha ừ. ừ. đúng rồi đúng rồi quân dĩ nướng lại bỏ lên trên ok Thương sẽ trồng cây vào phòng nha, vào phòng ở quê đây. À, cô Thơm sáu, lắm Cô sáu cho nha, à, vào phòng ở quê đây. Dầu này rất là ngon để mình nướng nha. Ừ. Nướng rồi. cái hồi lâu hồi lát còn chừa lại miếng rồi bắt đầu mình bưng xuống đi bưng xuống bưng xuống bà nội đưa bưng phụ xuống à, bưng phụ xuống nha ừ. lấy đũa lấy đồ xuống hết ừ. đúng rồi đúng rồi bỏ xuống nha đúng rồi à, ok đúng rồi rồi rồi mình bỏ lên nè dưa dưa thôi đúng rồi mình bỏ lên không sao hết nướng rất là ngon rồi cả nhà rồi nướng bỏ nhiều cái chứ bỏ hết chứ bỏ hết chứ nhúng hay nhúng cũng được không quan trọng nhúng một lần thôi vừa khỏi nhúng được rồi đó rồi mình làm nướng rất là thơm ngon wow thơm rất là thơm ngon cả nhà ừ rồi thứ gắt ta bỏ vô con rồi thứ gắt ta đường nướng bỏ vô ừ. rất là ok ừ. Ừ. thư ờ, lần đầu tiên ờ, tự nướng ờ, trên clip youtube nên thư hơi còn bỡ ngỡ nhưng mà sẽ quen lần lần này sẽ làm những món ăn sao sẽ quen cứ lặp lại đi chút con ấy rồi con sắp ra để kéo sắp ra ừ rồi ờ, cứ qua máy này gấp đầu bắp đây ừ. rồi qua máy này gấp đầu bắp này ừ. đúng rồi cứ qua đứng dậy qua máy này không có cần à, đứng dậy đi được ừ, di chuyển đúng rồi ừ. ừ lật qua lật lại ừ. rồi cứ bỏ một cái nữa thôi là vừa là được rồi được rồi đừng bỏ nữa nó chặt nó rớt đúng không rồi, ờ, cứ ngồi bên đó ừ. ok thơm ngon quá rất là hấp dẫn Ừ. mình hạ lửa chút xíu ha nhiều lửa quá ừ, lửa nó chín hỏng nó không được ngon đúng rồi ừ. Wow, hấp dẫn quá thơm quá đúng rồi bỏ thêm đậu bắp đi đừng bỏ thêm đó đừng bỏ đó nữa đừng bỏ đó nữa bỏ thêm đậu bắp á bỏ qua đậu bỏ đậu bắp ừ. Ồ, rất là hấp dẫn rất là ngon rồi cả nhà ừ, nhìn thấy khoái quá ừ. bạn thư đang bỏ đậu bắp thêm nha Ừ. nhìn thơm mà ngon nó đang luồng gió đang bay tới nữa wow nhìn rất là sảng khoái ơi là sảng khoái ừ. Ừ. đúng rồi để nó khô đó bạn ạ à, được rồi lỡ có miếng à, thường là để cho nó khô để nó khô hết miếng thịt xong mình mới rưới thêm cái nước cốt đó là nó nó mới thấm được giờ mình làm nó nó chảy hết xuống vì nó đang ướt mà ừ đó. tăng lửa lên nó sẽ khói bốc nguồn ngút nè ừ. thư không bỏ cái đó nữa chỉ bỏ đôi bắp thôi nó được rồi thư không không cần bỏ nữa chỉ còn lặt thôi lặt phụ nội ừ. Ừ, đúng rồi đúng rồi thư lặt phụ nha ừ. đúng rồi ừ, từ từ lặt thư lặt miếng ấy của thư thôi miếng bự đó là thư lặt không được nội lặt có được đúng là cái lượt lửa mới giếng của của tôi bỏ lên là những cái rau củ đúng không ừ. trái ừ. Ừ. lạc rau lạc rồi ừ. nợ lạc rồi đó ừ. rồi ok ừ. chưa chín đâu chưa chín đâu rồi bà nội cầm miếng này lên con sắp sắp cái này lên nè sắp ngắn lại miếng nữa ừ. dĩa, dĩa trở dễ trở ừ. nó hấp dẫn cả nhà thịt này nó mềm mà nó ngon tươi rói ừ. rất là tươi nhìn rất là hấp dẫn ừ. này nó không sợ không sợ dai không sợ dai rất là ngon ngon đồ ngon ừ, ngào đồ ngon giờ giờ chim rồi đó nhìn hấp dẫn ừ. ngồi bên kia con ngồi bên kia ừ, bên kia rồi để sửa để sửa để sửa lại cho chim ừ. rồi đó nó gọn hơn đúng không không sao bình thường à. ừ. Ờ, ta nhúng miếng đó vô dầu để mà nọ nó chỗ này nó cháy nè, nhúng miếng nào, nào nhúng vô dầu dầu á đó dĩa dầu bên đó ừ, nhúng vô hấp dẫn quá ừ, quá là hấp dẫn nhìn nhiều quá đi thôi ừ, đúng rồi. Ừ. rồi rất là hay thơm chưa thấy thơm quá không quá trời thơm à. quá trời thơm quá trời thơm nhìn thấy ghiền và hấp dẫn quá quá trời ghiền và hấp dẫn ghê chưa chưa đâu con chưa đâu cho miếng nữa đi thơm quá ừ. à. wow Thật ờ. là kiểu khu mèo ờ, ừ. Dạ, à. ừ. ừ. cần thì chúng ta sẽ hạ xuống một miếng đúng rồi chúng ta sẽ hạ xuống một miếng là được à không sao hết ừ. Ừ. Ừ. từ từ không gấp từ từ không sao đúng không ừ. hấp dẫn thường cái nào mà nó khô quá như bà nội bên này mà nội lấy cục này mà nội nhúng miếng dầu đó, đó nhúng dầu vô là nó ok ừ. cái dòng nướng nó vậy phải kết hợp lăn trở này giai đoạn này nó cháy ừ, đúng rồi ừ. Ừ. sẽ thơm rồi để con để con cắt hai ra ừ. À. ừ. rồi thả xuống đây thả xuống đây để đây chín nổ đúng không à dễ thôi dễ ôm Đó, ốp là vậy đó rất là tuyệt ngon quá à. Ừ, ngon lành thơm phức bài mùi rất là đã ừ. <laughs> chúng ta uống cái gì đây chúng ta hết uh, hết uh, à, chúng ta còn rất là nhiều bia mà đúng không ừ, trong, trong thời gian chờ đợi bằng thư lấy bia nha rồi thư mở cửa đó nha bằng thư đi lấy bia nha cả nhà à. oh, bạn thư lấy bia nhà một đống bia ông thư sẽ lấy hai lon bia lấy một xanh và một màu có có còn gì tiger tiger nằm trên này tiger nằm đây thư sẽ lấy tiger hay một lon nữa thôi bỏ lon kia lại bỏ lon kia bỏ lon trong người đó bỏ lon đó bỏ lon lại rồi đáy lông màu xanh ok rồi, hay là Tiger với Henneken nha cả nhà rồi là tuyệt đứng nhìn lên à, bạn thư đã đem đi ra cả nhà là bạn thư sẽ bỏ xuống ừ. oh. rồi bạn thư sẽ ra trở đồ phụ lặt đồ phụ nội lặt đi thơm quá bây giờ nó bốc mùi nha bây giờ nó bốc mùi thơm ừ. cái này chín và nội bỏ dĩa đó cái trái đó cho nội chín rồi đó bỏ dĩa trái trái trái là bóp nó là chín rồi đó ừ mà nội có nóng quá thì qua bên mấy này ngồi khó khó khó vô vô người ừ chín rồi ừ. ừ. rồi thì gấp cái khác ra bỏ cái đó nó chín rồi đó ừ, từ từ bỏ ừ. rồi thì gấp cái khác cái cái cái, cái sống này thì bỏ vô thêm ừ. đó vậy đó bỏ, bỏ vô nha ừ. rồi lật lại nè wow hấp dẫn quá thơm phức thơm không có nhà nghe thơm đã không wow uhm. Uhm. yêu thích Minh Thư làm mấy món này cả nhà yêu cầu Minh Thư sẽ làm thêm trong comment nha đúng không ừ. Ừ. Ừ. ừ. thích món gì nữa thì cả nhà comment bên dưới Minh Thư sẽ Minh Thư sẽ làm món khác đúng rồi Ừ. thơm và hấp dẫn cái giai đoạn này là giai đoạn nước rút nó chín rất là ngon wow ừ. Ủa, khỏi lên nghi ngút mình phải hạ một miếng lửa xuống nha cả nhà ồ đúng rồi hạ miếng lửa xuống đúng rồi chỉ để nó khói đó nó cháy cháy đúng không quá ừ. bỏ qua bỏ qua được rồi ừ rồi mình thư sẵn bên đó mình thư sẽ bỏ thêm đậu bắp lên đúng rồi ừ, bỏ thêm hai trái nữa ừ. gấp đó bên gấp chưa có đậu bắp á ha ừ. đúng rồi ok Ừ. Đúng rồi, ừ. nó lên rồi đó. Ừ. Đúng rồi là ok thơm phức là cả nhà ơi nhìn thấy ghiền quá à. một đoạn nữa nó mới chín được nó mới thơm được đúng không ừ. ok number one ừ. quá trời là thơm không thể cưỡng nổi ừ. Ừ. quá đi thôi wow ừ. rất là tuyệt vời ừ. giai đoạn này là giai đoạn nước rút ừ. ừ. còn Minh Thư lại múc cho ba miếng nước nữa đổ vào để nó cháy ừ. qua bên kia đây là múc cho miếng nước nữa nha đổ vô cái đoạn dĩ này nè cái dĩ này nè thôi đến đây từ nha đúng rồi cảm ơn bọn mình thư nó ừ, sẽ trái cái gì trái cái gì cho phải trái cái gì hết ừ. đúng rồi ừ. có ý là nó phải có một lớp ở dưới quy định của nó là cái dĩ này là phải có một lớp nước ừ. Ừ. À, chứ không để nó sẽ ảnh hưởng ừ. đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Ừ. ừ. đúng rồi ví dụ vì ảnh hưởng bản quyền nên mình quên đem cái này xuống sẽ ảnh hưởng đến bản quyền chút ăn mình mới đem lên à, ừ, sẽ, ảnh hưởng đến bản quyền người ta không cho phép mình quảng cáo những cái chương trình của ảnh hưởng đến của người ta à, ừ. không sao thì bỏ lên không sao hết bình thường ừ. Ừ. Ừ, đúng tảng tảng ra mới được giòn lại nó sẽ không không chín đều nó thêm ừ. cái này đâu ừ. vậy nó kệ nó kệ nó không sao ừ. đúng rồi rất là ok rất là ok rất là tuyệt ừ. ừ. lật lá lớp nữa là nó sẽ chín hết đúng nè ừ. à là là cắt căng cái này được không ạ được ạ được ạ À, nó chín là nó xếp một bên là được rồi trái mà nó xếp một bên là nó chín lắm rồi đó ừ. chút nữa coi đó chút nữa thì chín ừ. quá ừ, quá là hấp dẫn nha nhìn thấy ghiền quá chưa ăn mà thấy ghiền à ừ. cả nhà thấy mùi thơm rất là dậy ừ. rất là tuyệt vời ừ. quá trời thơm luôn ừ. rồi bà nội sắp đưa cái kéo cho nội thôi Ồ, đưa cái kéo cho nội nha. đưa cái kéo cho nội kéo đây kéo đây nè kéo đây nhìn dưới đất mới thấy chứ con nhìn lên trời sao thấy đúng rồi ừ, rồi mình sắp đi thì nó khô ăn mất ngon sắp ra ta ăn luôn sắp sắp mới đó được anh nội chín rồi ờ, được rồi không sao hết vô phụng sắp đi sắp lăn đấy sáp cục nào ấy không có lấy cái kéo sáp trước đã sáp, đâu ta ăn luôn chứ cầm cái tay lên rửa luôn Ná. cái gắp đó. đúng rồi gắp chứ không có rị được thịt đâu có rị được chỉ có sáp thôi gắp cục khác này con nào chín gắp ra trước cho nó nguội đi dạ rớt ta để gì lên nha nhiều chỗ trắng rồi ừ. hấp dẫn quá thơm phức từ từ con chưa chưa bỏ trái đó thôi đừng bỏ nữa ừ. ừ. ừ. đúng rồi đúng rồi nó ăn vậy nó mới ngọt á nó mà vừa hồng đào vậy nó nó ngọt cực kỳ luôn bò ừ, bò nó ăn nó bổ trong để chín quá nó mất ngon ừ. gắp cái miếng bự đi ra đây cho nó nguội trước này không chịu gắp bỏ nó qua bên dĩa chinh nướng chín rồi đó ở đó gắp hết qua đi cái nào không được hết cho nó nguội đi chúng mình làm dễ đỏ đi ừ, ừ, ừ, để đó, được rồi im nó đi ừ. chín rồi bánh ừ, bào ừ. à rất là ngon Thư tham gia nướng rất là ok nhìn hấp dẫn quá ừ. rất là ngon lành cành đào đúng là ăn vậy nó mới ngon nó mới chất lượng vì nó nóng ăn chất lượng ừ, chứ từ từ không sao hết cà tím bên trên này ừ, ừ, đúng rồi ừ, tôi lật cái đó lại nhé wow ừ. kéo lại ừ, đúng rồi chấm một nửa còn một nửa chưa ừ. chín gần cả ký thịt bò mà nướng còn có miếng à <laughs> tám lần mấy gần cả ký thịt bò nó teo ờ, nó teo mà nó ngon như vậy nó ngon nó chất lượng ừ. Ừ. loại thịt bò này nướng nó hấp dẫn được ừ. Ừ. rất ngon rất là ok Thôi chuẩn bị mời cả nhà nha Thôi chuẩn bị mời cả nhà thưởng thức với dạ, nhà dạ, con dạ. ừ. Ừ. Chút nữa Mời cả nhà chuẩn bị mời cả nhà nghe Thư mời cả nhà dùng nha ừ. Okay con mời đi mời cả nhà à, mời cả nhà thưởng thức nha thứ chấm một miếng trao coi ừ. rồi thứ bưng cái chén lên rồi mời cả nhà mời cả nhà nha mời cả nhà ăn với thương nha ờ, ừ. ăn coi wow ngon mà đầu ăn đi ừ. ừ. Ồ, rất là ngon. Wow, thứ gấp nữa ăn. Ừ, thứ gấp ăn đi. Thịt ăn được không sợ mập. Ừ. Để lại đây được rồi phải gấp nửa chấm đi để chấm một miếng nó mời cả nhà coi ừ. rồi chấm mới dơ lên nha chấm xong dơ sát vô mới quay rồi nha sát vô nha wow xin mời cả nhà nha rồi thôi mời cả nhà rồi thì ăn cái ừ. rồi mời cả nhà thưởng thức nha rất là ngon ok kìa bà nào ăn đi chứ cứ ăn đi ăn trước đi cái đó không quan trọng ăn đi ừ. Ừ. nào ăn đi rồi cái mì con keo hắn này ống. Rồi rồi được rồi. Ăn đi, ăn đi gấp ăn đi. Gấp rau, ăn thích rau gì chấm đâu đó. Thích nước gì chấm nước, nước tương cho nó chương. Đúng rồi, Đồng, cả nhà ơi, gần 1 kg nè cả nhà. <laughs> Còn có nhiêu đây. Ừ, rất là vui, không sao Mời cả nhà nha, mọi nhà thưởng thức nè. Bữa nó chưa chưa ừ. cắt tối à, nhìn, thư mời cả nhà đây quốc nha. Mời cả nhà. À, rồi, đúng rồi, rất là ngon. Ừ ừ, nó ăn ấy đúng rồi rất là hấp dẫn ừ. con gái mới nhỏ nó lớn ra ừ. kẹp với chao nhiều người thích ăn chao người thích ăn mắm nem mà nhiều thích ăn nước tương tùy theo người mọi người mỗi sở thích cái nào cũng ngon hết cũng chất lượng vì thịt bò nó cũng đa dạng dễ dễ dễ ăn à, ừ. đó với mà mình ừ. ăn cái gì cũng được ừ. thư rất là dễ tính đó cả nhà ờ, thư mời cả nhà nha ờ, ừ, thư mời cả nhà thưởng thức nha ừ. rất là ngon ok ừ. món nào cũng hấp dẫn hết ừ. Nhìn đúng rồi bà nội kẹp vậy đúng đúng ý rồi kẹp vậy là nó vẫn ngon được ừ. cả nhà cả trái rồi cả rau đó, rau húng đó là hợp rất là hợp với thịt bò ừ. những cái đám tiệc đồ có hội nghị tăng gia rồi cưới hỏi rồi người ta hay dùng cái rau này ăn với thịt bò hoặc là thịt dê chắc là phù hợp cha nếu cả nhà mà ai mà chưa thưởng thức ai chưa làm thử món này ừ, chúng ta làm thử món này coi đó là ngon nha rất là ok món này là number one đó nha chứ phải là thường đâu ạ ừ. nhìn rất là ghiền ừ. thứ mời lại coi máy quay tới nè giờ máy quay nó ờ thôi đúng rồi được cả nhà nha ừ. đúng rồi ừ. đúng rồi rất là ok còn mọi người bà nội gấp ăn đã ăn đang thoải mái không có sợ mập ừ, ăn được ok bà nội đang sức khỏe đang còn kém nên là ốm nên, nên ăn này tốt ăn nhiều rất là tốt không sao càng nhiều càng tốt đi không sao hết thì mình còn thịt bò trong tủ nữa mà thích thì là nướng nữa ăn không sao ừ. Ừ, wow rất là ngon với cái chấm nước tương thì sẽ có nước tương đúng không nước uh, gì thì có nước đó đầy đủ ừ. kẹp cho rất là ngon ừ. rất là nhìn rồi hấp dẫn đúng rồi kẹp cho nó có hợp nó có lấy bún ăn cho đã ừ. Ừ. kẹp vô cho nó phù hợp ăn cho nó ngon hơn ừ. thư tự lấy bún ăn nó tự gấp đúng không ừ. tự gấp ăn hay sao ừ. đúng rồi cho nó đã ăn này thì thịt này nó có chắc nó có bổ ừ ăn mấy thịt kia nó nó còn là mỡ không bò nguyên chất này nó có ngon ừ. hấp dẫn xong rồi tới ơi xong rồi đó xong rồi nướng xong rồi đó mày ơi chuyển qua tám bức tương này rất là ngon nè cả nhà thôi mời cả nhà đi wow. à, thứ nhìn lên thứ nhìn lên đó đúng rồi đúng rồi rất là ngon ừ. ừ. đúng rồi thứ ăn ăn ăn ăn cái đồ nướng thì ăn thêm mấy cái cái rau nướng nè trái nướng nha ừ. rất là tuyệt vời Ừ. ừ kẹp đồ nướng với ăn rất là ngon hồi nãy tính mình sắc thêm nhưng mà mình kêu thôi trái này đủ rồi nhưng mà giờ tính ra cái trái nó ngon hả cà tím cũng ngon rồi à, đậu bắp cũng ngon chất lượng ừ. rất là ok nhìn rất là tuyệt vời quá nhìn hấp dẫn quá trời hấp dẫn ừ. rất là ngon máy khoái mê ly con này cứ gấp ăn thoải mái ăn cho nó đã bò cũng tùy theo loại bò nhiều loại bò dai lắm lựa bò chất lượng chất lượng nó mới ngon nhìn nó mới ghiền <clears throat> cứ ăn bún thoải mái không sao hết cứ gấp bún mà ăn, ăn hết bún đi ăn gấp bún ăn ừ. ăn để điểm mới quay quay cho nó đẹp chứ ăn tinh tanh tành nó quay chút tí ra để cho nó đẹp đủ người ừ. tí ừ. ơi có gì nữa ông nội chín rồi nướng rồi nè thư trang lấy muỗng và trang vô đưa muỗng cho ai cho thư trang thư cho trang nước mắm vô nước tương vô thêm ăn cho nó ngon ừ. rồi cứ gấp mấy cục vô bỏ vô rồi trang lên cứ gấp mấy cục trước ừ. cứ gấp mấy cục trước rồi, gấp bỏ mấy cục đi ừ. cứ gấp mấy cục trước đi gấp mấy cục thịt rồi gấp mấy cục trước thịt trước đi bỏ lên ừ. cứ gấp vô đúng rồi tập cho nó quen với mốt mình thành người lớn rồi đúng không ừ. ăn đi chứ để cho căng cái mới no đi ừ. rồi thứ chấm vô ừ. Ừ. rồi xin mời cả nhà nha mời cả nhà ăn à, thành quả của thư làm nó rất là ok ha <laughs> rất là ngon ừ ừ. nướng mà thực sự cháy đúng không cả nhà ừ. nhưng mà không sao có bí quyết mà làm là đâu có sợ đúng không ừ. Ừ. chao là hợp gu nhất trong các loại món nên là vịt cũng chao cũng ngon là gà cũng ngon là cá cũng ngon mà không với các món thịt là ngon hết thịt nai ừ, thịt nai thịt dê cũng rất là ngon ừ, nó hợp luôn ừ. ừ đúng rồi nó rất là hợp luôn ăn nó thơm và nó đem được hương vị rất là sảng khoái nó đập ừ. lạ đúng không ừ. nó đập lại giống như ừ. mình ừ. đang ăn ừ, quay vào thế giới vậy đó ừ, đúng rồi nhìn là hấp dẫn và mê ly đúng không ừ. ừ. đúng rồi <laughs> là mới cắt cái cà <laughs> chứ bà nữa rồi ừ. <laughs> nữa ừ. nó đưa cho nữa đưa cho đấy à. đưa cho lửa coi thử rồi à đưa ra cho lửa chứ mà ừ. ngon lắm đưa ra cho lửa mà phải nó thôi nó hư đâu ạ đưa ra lửa ừ. Ừ. không có một người em nó tên là Lửa Với một chị tên là chị Vy Đưa ra lửa Ngon nữa Chạy đùng vào làng rồi ừ. khác ra em ấy siêu khóc luôn ừ. siêu khóc nhẹ chuyên gia khóc nhẹ <laughs> tay ơi ăn hiếu với vợ quá quá có hiếu là đi lệ để chán dưới này để quay phim nó một tí thôi nữa ừ. Ừ. wow thử ăn rất là ngon ừ, rất là ok nếu cơm thấy ổn thì thôi không sao để đó trước ba xử không sao hết đúng không ừ. ba nhớ đến ba bốn chén là nó đầy quá nó nó, nó sẽ không vô được nữa <laughs> đúng không ừ, nó đầy quá nó hết vô rồi ừ. Ừ. Ừ, nó đầy quá nó vô không nổi nữa <laughs> thì phải chịu thôi đúng không ừ. nổi nữa không nổi hả miếng ít nè ừ. ừ. Ừ. nhìn quá là hấp dẫn thì ăn rất là ngon lạ miệng đúng không Ừ. nước chi nước này nước rượu đó hả rượu đó à. ừ. Ừ. Rồi, thế để gọn lại. Ừ, không sao hết, bình thường thôi. Ừ. Rồi, mấy vai xin chào hẹn lại cả nhà đi. Hẹn lại clip sau nha. Ừ. Ừ. Ừ ừ, ừ đúng rồi thứ nút xong rồi nói chuyện cho lịch sự ha ừ. nút ừ. Ừ. rồi ừ, cả nhà bữa tiệc cũng đã tàn rồi cả nhà ừ. nhưng mà không sao chúng ta vui là chính đúng không ừ. buổi tiệc cũng đã tàn chúng ta vui là chính ừ. rồi thứ ngồi xuống chào cả nhà coi ừ. Chào cả nhà. Ừ, chào cả nhà. Và hẹn có clip sau nha. Ừ. Có clip sau nữa thì thì Thư lại bình chọn nghe cho mấy bạn. Ừ, mà nếu yêu thích Thư làm sao nè? Nhắn ra một một like. Ừ. like. Dạ, đăng ký cho một lượt nha. Nói lại đăng ký cho một lượt. Đăng ký cho một lượt. Ừ. Vậy, nhiều đăng ký ừ, thì Thư rất là cảm ơn nhiều. Dạ, Thư ừ. cảm ơn nhiều. Thư ừ. Thư đã... Nhìn vô máy. Ừ. Thư nhìn vô máy nói chuyện ẩn ờ, cho máy ừ. nhiều ừ. cho mấy bạn cứ nhìn vô camera đang quay à, camera à rồi nhớ ủng hộ cho thư một like một lượt nha cả nhà và nếu mà yêu thích thư thì vậy còn nếu mà muốn làm món gì khác thì nói thư thư với ba sẽ làm món khác cho cả nhà xem nha đúng rồi à, còn nhiều món nữa món vịt quay rồi vịt à, ức chao rồi cá lóc nướng rồi đúng không rồi ừ. ba sao quán giấy bạc vân vân còn nhiều rất món hay nha cả nhà nhìn với Minh Thư và yêu cầu Thư nha comment xuống bên dưới ừ. thì Thư sẽ trả lời hết cho mọi người nha nhìn với máy xung quay cái, cái cà này á là nó Thư đi ăn hát rồi thì Thư mới đeo thôi à ăn hải sản à, đúng rồi Thư vừa rồi đi ăn hải sản được tặng cái, cái cài đúng không à, nhìn với máy nha nói chuyện cho nó vui à. rồi rồi chúc sức khỏe cả nhà chúc sức ờ, các cô các, chúc các thầy năm mới, nha. năm mới qua rồi không chúc năm mới nữa bây giờ chúc cả nhà sức khỏe nha chúc sức cô khỏe dồi dạ, dào. Ừ, chúc các bạn các cô các thầy các ba các mẹ nha trên mọi miền đất nước của tổ quốc nha và ừ, Việt Nam chúng ta ừ. hùng mạnh à, trong ra ngoài nước nha ủng hộ cho con nha ừ. à, sẽ năm tư sẽ vào lớp 1 rồi cả nhà nha ừ nhà ủng hộ chia sẻ ừ. à. nha chưa thu được nữa Thư mới phát hành những cái bài hát mới liên khúc vừa vừa sáng nay lúc 6 giờ 30 là Thư phát hành cái bài hát liên khúc à, cả tuần điều ngoan và mây trắng mây đen nha cả nhà ngày mai Thư sẽ phát hành hai album mới nữa à, trong đó gồm có hai bài nha cả nhà đều xem nghe giữ bí mật nghe ngày mai phát hành mới biết được giờ không nói trước đúng không à, thì giữ bí mật đừng nói ừ. với bạn bè ừ, nha. đúng rồi thì giữ bí mật ngày mai sẽ xem nha ừ. rồi mới bye xin chào cả nhà hẹn gặp lại clip mới rồi chúng ta chào mấy món ăn thân quen nha rồi. chào mấy món ăn ừ, ba